Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với tọa đàm Nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch của Đài truyền hình Việt Nam. Nông sản Việt